lưỡi ha có bán dây cước ờ, chị cước số số 1 số 2 gì á cước chà bá à không có chị nó nhỏ chưa nè bi chị vậy hả lấy một ít khoảng chừng 10 dạ yeah. coi cá mú ở mực nang nhìn đẹp chưa dạ dạ dạ nước trong quá trời trong luôn cá kìa cá uh, cá nhiều cá lắm Ừ. ừ. cá nhiều quá trời luôn dạ ok anh cá dưới quá trời luôn dạ em số điện đây luôn anh nè zalo số này nè dạ dạ dạ bỏ đoàn xong nó bu ghê lắm nó bu đen thui luôn á không phải vậy đâu nhiều lắm có cá có cá tà ma kìa tà ma đó tà ma đúng không ờ, đó tà ma con hả ma con ô có cá kia dưới con cá con chưa đó ờ, có dưới kìa cá hồng nữa kìa đó tôm sống rồi, quốc rồi quốc á ừ không có dứt dứt lẹ đi nói gì nữa <laughs> giờ còn đứng nói nữa khi nào mới câu cái hồng bự kia hả học quá trời to quá trời dưới á thôi để dứt luôn đi đã quá con ơi rồi vô đồ nghe cước chết tú nó cầm con cước ừ, nó để đâu chưa ra <laughs> ba nãy em cho lấy tấm lấy con kia lấy mấy con đi ba lấy cái có mũ ni kìa mũ ni bự kìa đục má mũ ni đảo ai thôi đi lấy lấy lấy cho mấy con mũ ni ăn ba con là được không ký chi thịt ra thử ồ con mũ ni to kìa mũ ni đúng mũ ni đảo rồi đỡ phải ăn hay là nướng ăn khoa con ừ? ốc đỏ để gì ăn luôn hả hay nướng lại nữa nướng lại nướng lại nướng ngon còn nữa hả nên còn nữa nướng bình thường vậy á đẹp quá ha đây ủa khoa nước mỏi bình thường hay nước mỏ hành nước mỏ bình thường thôi muốn đi này nướng đi hấp hấp còn lọt lại nhiều nướng nhỏ ơi phải nhỏ xong rồi nướng à, luộc xong rồi nướng ai ăn nướng nướng ai ăn có phô mai không Ở có phô mai không vậy thôi mình mình uh, mình cứ luộc đi rồi ai ăn nướng nướng ai ăn luộc luộc thì mình cắt ra làm đôi á ừ. lý tôm này mình mình lặn bắt ha anh hả tủ câu được cái gì cú giờ coi coi cầm lên cầm dây lên cầm ngay đầu nó Trời đẹp quá ha. Em có coi cho bố coi đi. Trời ơi, dễ thương chưa? Cái này. Ừ. Ừ. Ừ, cái đẹp chưa? Dạ. Yeah. chụp miệng tách mình cá hay đẹp chưa? ừ, đẹp chưa? Nó màu xanh đẹp chưa? Hãy coi nhanh thả xuống nó chết. Thả xuống con để chết. Ủa, rồi. chết đâu? <laughs> à, tí nó bơi nó ngọt à nó xạo nó chưa nó đậu đừng đừng có mỏi đừng có mỏi đừng có cho luôn đã nó bơi được kìa đúng rồi nó bơi kệ nó vô anh hùng ơi dạ. đi vô đi tú ăn đi chơi tú rồi cơm cơm cơm nè ốc nè hả tú ừ rồi ăn cái là ghiền luôn đó nha em đây con mà làm út bự là không còn ốc đã chưa ốc đẹp chưa ốc ừ. này là ốc bỏ đuôi ăn à, bỏ đuôi đi cắt cho ăn nội đuôi dùng cô độc á ăn đừng ăn cái cho có ngoài ở đây có đẻo ngoài đâu bình thường nước hết tay ba ừ. em ba à. đủ đủ ơi ừ. Nè, nãy cắt mấy miếng ốc này vô nè câu nhảy ngon nói gì nữa mày cùng nó thôi nói vừa nữa không có làm ướt đồ nữa nghe chưa đừng chơi nước nữa không đi anh hùng mình chiêu chiêu rút ra không ngày nào cũng ăn bánh nhá của anh tú ơi ốc này nóng quá tú ơi vô rồi ấy qua ngồi ăn mày nó nóng không ngon đâu từ mua con mẹ đó cái này nó kén ăn lắm nó ăn tôm ăn tôm mập ờ sạch đúng rồi đó con này nó ăn tôm ừ. sạch ăn tôm mà ít ăn ốc ăn ốc nó sống mà hộp đó vừa nó không ăn được để sạch này đúng không cái gì mà cái này đi nó hồ bơi sao biết nó ý ăn gì luôn à, cái này cái ruột ừ, đỡ ai kêu làm ướp đồ hủy ra hủy ở nhà của người nhớ món chấm nhum mày ghê rồi lại cá hầm chuối chiều đi cái quán không không chuối được rồi thôi chiều đi uh, đi một chanh xong hết đi chị ngồi đây đi ăn rồi, uh, rồi đi mẹ alo chút mẹ ngồi ngộ thật quá này qua mà phai ra là bảo đảm anh đi được à, em gọi qua là kêu mẹ uống ngon thứ hai thứ ba là ba ngày vất vả nhất dạ. đó tôm này muối nè quy nè tôm nhớ mẹ ngon tôm này đúng nhau mà quá trời bố ơi tôm này muối khôn lắm thấy dây á khôn lắm đó đó trời à, ốc luôn á hả mấy tà ma nó khôn mà không cá cá lấy mấy miếng ốc câu đi lấy ốc á tú lấy ốc á nó đang chịu ốc á đi tới đuôi đi tới làm đi mẹ lại biết được cho Tôi hấp dẫn quá Tầm mắt không? Ây da, thoáng, tà ma nuốt vô miệng luôn Mũ ly này anh thấy nó lạ Bình thường mũ ly là cái con này nó nó chạy chạy ghê hồn ờ. chiên luôn không chiên luôn không quay không quay không để quay sao có quay có thấy rồi nè ờ, nấu canh không ờ lấy nấu canh luôn <laughs> nấu canh lấy cái vỏ bỏ vô lắm lắm ừ, nó cắn ngon á có không có cái vỏ không có cái vô này à. dễ gì mà bắt được nó đúng không dạ có Dạ. đào cái dạ. này dạ. mà không phải cái thì cô nào đào nè hả À, à chị để đây đi chị để đây để để xuống dưới này hả xuống dưới rồi nó chết nó nó nó nó nhát cá loại à, à, tà ma đó tú ngon lắm đó tú nó bu lại rồi đó xả hàng xả mồ nó bu lại dạ mẹ không vậy cha mà mẹ anh thôi anh ơi rồi anh lẹ lắm Trời anh Bi đâu có, có, có, có, có cắt ra như mình, anh Bi là bỏ nguyên con, bỏ miệng nuốt luôn Mày, mày Vô hàng Vương mà em không phải không còn nhóm nói tiếng địa phương không là vui thôi nó vui thôi cùng miền à tiếng địa phương không có nói tiếng địa phương hơi bị nhiều luôn như anh thì cá mú cá mú sashimi dạ, dạ, dạ. ăn rột rột rột cái rồi chút xíu anh em nha rồi lâu quá mới gặp cả năm quá tới năm đợi đợi đợi em chút đợi chút đợi chút phải năm hai năm hả dạ lâu á hai năm hai năm á ừ hả đồ ấy xong rồi năm rưỡi năm hơn anh năm đúng rồi à, dịch quá bộ à. bao lấy ly cho bên kia uống chưa tới năm nữa còn ly nào nước ngọt nước ngọt hết không chưa tới năm nữa đâu mới năm ngoái mình có đi đâu người ta người ta ấy cái mùi không lọ lọ lọ lọ cá thối hả? À, con nghêu chết. Ừ. Ghê, ghê. chết được như biết là Ồ. Đây, lấy lấy qua cho cô. Đây. Cho Quy mới nói ngoài luôn. Con em miếng cơm ba. À? Ừ, tôm đây bán mini vậy à Ba, ông to nó Miếng cơm canh dưa ngon con à ừ. Ba lên miếng cơm nè con à, cái dưa. À? Ta nuôi hả ba? Nuôi. chủ quán nha cơm hấp dẫn quá rồi cái này toàn cơm nè sao bột luôn hả ờ chấm ờ, ấy củ này chấm mà kho việt y luôn để mấy cái chân nè tấu tí móc vô tôm nè ừ. quá trời